từng ngọn sóng bờ xa tình duyên chắc trở bao ngày chạnh lòng nhớ ngày nào câu yêu thương tròn duyên tơ tóc sầu thương bóng trăng hao gầy gợn buồn trên bến quê mãi đợi ai về hòa cùng khúc quyên ương trái vô tình ngàn giọt nhớ giọt cương trăng cô đơn buồn soi bên nước xe u xe u liêu phàng đang buồn thêm nhớ thương bên đời âm thầm tình riêng bóng